Đội tuyển Pháp tan tác lực lượng, cúp vàng World Cup gần Messi hơn bao giờ hết. Màn trình diễn ấn tượng của Pháp tại World Cup năm nay khiến không ít các cổ động viên của Argentina lo ngại. Họ sợ kịch bản đau đớn World Cup 2018 lặp lại, thời điểm mà Pháp loại Argentina tại vòng 18. Những ngôi sao của tuyển Pháp cũng đang duy trì được phong độ khá ấn tượng trong suốt từ đầu giải và rất khó để tìm ra mắt xích nào của gà chống Gola bị yếu. Tuy nhiên, rất nhiều tin dữ đã ập đến với tuyển Pháp ngay trước ngày họ chạm mặt Argentina. Có tới ba cầu thủ của Pháp bị ốm mới đây. Họ là Coman, Varane và Konati. Trong đó, Varane cũng như Konati đóng vai trò chủ chốt nơi hàng thủ. Chưa dừng lại ở đó, Chouameni và Theo Hernandez cũng gặp vấn đề về chấn thương. Trong khi Chouameni chấn thương hông thì Hernandez lại gặp vấn đề ở đầu gối. Và chưa kể đến khả năng có thêm tuyển thủ của Pháp bị dính bệnh. Theo nhiều nguồn tin, có 5 cầu thủ của Pháp đang bị cúm lạc đà hay còn được biết đến với cái tên là hội chứng hô hấp Trung Đông do một chủng của virus corona gây ra, được gọi tắt là MERS-CoV. Nếu đúng là các cầu thủ Pháp bị nhiễm MERS-CoV, khả năng sẽ có thêm nhiều cầu thủ nhiễm bệnh là rất cao, như là Diot Omepakano. Cầu thủ nhiễm bệnh trước đó không bị cách ly mà vẫn ăn mừng cùng với các đồng đội sau chiến thắng trước Maroc Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin nào liên quan đến việc cầu thủ Pháp có triệu chứng nặng. Người duy nhất phải nghỉ tập đó là Adrien Rabiot. Còn lại thì đa phần chỉ xuất hiện triệu chứng đau họng và ho nhẹ. Tuy nhiên thì việc dính cúm lạc đà sẽ ảnh hưởng tới việc hô hấp cho nên các cầu thủ nhiễm bệnh khó lòng có được phong độ cao nhất. Và đó cũng là một kịch bản rất xấu cho tuyển Pháp lúc này. Chưa rõ khả năng ra sân ở trận đấu tới của các cầu thủ kể trên như thế nào. Nhưng trước mắt thì nỗi lo lớn đang bao trùm lên tuyển Pháp. Họ đã gặp quá nhiều biến cố trong khi trận chung kết chuẩn bị diễn ra. Trước một trận đánh lớn thì các cầu thủ cần có được sự thoải mái về tâm lý, nhưng tuyển Pháp lại không có được điều đó. Trong khi Argentina không phải đối mặt với tổn thất nào đáng kể. Messi bài tập riêng, nhưng dường như anh chỉ gặp chút vấn đề về thể lực. Các tiền đạo của Argentina có thể thỏa sức tung hoành nếu các trụ cột của hàng thủ tuyển Pháp như là Varane, Konati và Hernandez không thi đấu được. Trong khi đó thì Messi cũng nhàn nhã hơn hẳn ở khu vực trung tuyến trong trường hợp Pháp mất đi máy quét hạng nặng Chouameni. Chouameni được kỳ vọng nhiều khi có màn thể hiện ấn tượng tại World Cup. Anh thậm chí còn được đánh giá giống như là phiên bản kết hợp giữa Kane và Paul Pogba. Nếu không có tiền vệ này, chắc chắn tuyến giữa của Pháp sẽ suy giảm sức mạnh đáng kể. Đặc biệt khi Rabiot chỉ mới bị khỏi ốm. Tại chung kết năm 2014, Đức đã tung ra sân đội hình tốt nhất trước Argentina. Trong khi đó, người đồng đội Higuain của Messi lại thể hiện phong độ trồi sụt. Tất nhiên thì một mình Antunga là không đủ để giúp đội nhà mua đến vinh quang. Messi đã có hai lần vào chung kết World Cup, tuy nhiên thì chưa bao giờ mọi thứ lại ủng hộ anh như thời điểm hiện tại. Các đồng đội duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, đặc biệt phải kể đến trường hợp của Julian Alvarez. Trong khi đó thì đối phương gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Nếu đen đuổi bị dịch cúm tiếp tục tấn công, Pháp nguy cơ mất thêm các trụ cột khác. Dường như số phận đang gọi tên Messi trở thành tân vương của World Cup. Quyền tự quyết nằm trong tay của Enfunga và các đồng đội. Hãy chờ xem Argentina sẽ mang tới màn trình diễn như thế nào trước người Pháp. World Cup 2022 Argentina mạnh hơn, Pháp có vẻ yếu đi. Pháp và Argentina đã đụng độ tại vòng đấu đầu tiên của giai đoạn knockout World Cup 2018 với kết quả là phần thắng nghiêng về Pháp, tỷ số là 4-3. Trong trận đấu đáng gọi là hấp dẫn nhất của kỳ World Cup tại Nga. Bây giờ Pháp và Argen lại là hai đội xuất sắc nhất, hoàn toàn xứng đáng đá trận chung kết World Cup 2022. Vậy 4 năm đã trôi qua, họ đã theo đuổi như thế nào? Nói đến Argentina là phải nói đến Lionel Messi. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Khác biệt ở chỗ là Argen tại World Cup 2018 phụ thuộc vào Messi nhiều theo nghĩa tiêu cực. Phong độ cá nhân của Messi hoặc là khả năng vô hiệu hóa Messi của đối phương sẽ quyết định phần lớn mức độ thành công của Argentina. Bây giờ, Argentina đã dụng công hơn trong việc khai thác tài năng và vai trò của Messi thay vì thụ động trông chờ Messi. Ngoài ra, Argentina còn có tiền đạo Julian Alvarez và tiền vệ Enzo Fernandez đang nổi lên như là những ngôi sao mới đáng chú ý ở giải năm nay. Thay đổi lớn đáng chú ý khác đó là sự vững chắc của hàng phòng ngự. Đây vốn là nhược điểm truyền thống của Argentina. Trong suốt lịch sử thì Argentina có được thế hệ hậu vệ tốt nhất do Daniel Passarella chỉ huy. Họ đã vô địch World Cup năm 1978. Lần còn lại, Argentina vô địch đó là năm 1986 nhờ có thiên tài Diego Maradona. Bây giờ là lần đầu tiên trong rất nhiều năm Argentina có một hàng thủ xem được cả về đẳng cấp cá nhân cho lẫn hệ thống chiến thuật. Với Lisandro Martini, Nicolas Otamendi, Christian Romero trong tay huấn luyện viên Scaloni thậm chí còn thừa trung vệ nếu ông không muốn xếp hàng hậu vệ 4 người. Argentina giữ nguyên mảnh lưới ở 3 trên 6 trận trước khi bước vào chung kết. Tóm lại, Argentina của ông Scaloni hiện nay mạnh hơn và hay hơn Argentina của huấn luyện viên Jorge Sampaoli tại World Cup 2018. Đó là khác biệt đáng chú ý nhất khi nhận lại cặp đấu Argentina và Pháp ở thời điểm này. Khác biệt lớn nhất nơi tuyển Pháp so với đội hình vô địch World Cup 2018 đó là hàng tiền vệ. Khi mà cả cặp Golo Kenti và Paul Pogba đều chấn thương không thể tham dự World Cup 2022. Trong đó thì Chouameni và Rabiot thay thế ở khu giữa sân. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là về nhân sự mà còn liên quan đến lối chơi. Pogba khi đó chơi dâng cao ở khu giữa sân thì mọi vị trí trên hàng công đều thuận lợi hơn hẳn, dễ dàng phát huy tài năng cá nhân. Và Pogba được tự do tấn công, nhờ đó mà Kenty trụ lại phía sau, làm rất tốt các phần dọn dẹp. Hàng công của Pháp tại World Cup 2018 do vậy mà rất linh động, khó lường từ đó thì Kylian Mbappe có điều kiện tỏa sáng bằng sở trường, tốc độ. Bây giờ, huấn luyện viên Didier Deschamps phải quay lại với cách chơi cổ điển, mỗi người một việc, khá rõ ràng và cụ thể. Antoine Griezmann sáng tạo, Mbappe đá cánh, trung phong Oliver Giroud ghi bàn. Khi gặp đối thủ cứng cựa từ vòng tứ kết trở đi thì Mbappe mờ nhạt hẳn so với chính mình trước đó. Tại World Cup 2018, ông Deschamps đã giới thiệu vai trò chim mồi khá độc đáo. Giroud chơi ở vị trí trung phong mà không cần phải ghi bàn. Anh chỉ di chuyển, lôi kéo hậu vệ để mở ra khoảng trống hoặc là làm tường mớm bóng cho cầu thủ phía sau dứt điểm. Đá được như vậy chính là nhờ có Paul Pogba và Griezmann ở trục giữa. Cũng chính vì vậy mà Mbappe mới có khoảng trống để khai thác tốc độ. Nói một cách khác, Pháp thắng Argentina ở giai đoạn knockout rồi vô địch World Cup 2018 chủ yếu là bằng lối chơi. Và ông De Sam có đủ ngôi sao cần thiết để thực thi lối chơi đó. Năm nay, Ngoài sự vắng bóng của các ngôi sao cũ thì Benzema cũng không có mặt từ đầu đến giờ. Trung phong Giroud đã phải cày ở độ tuổi 36 với nhiệm vụ rất cụ thể đó là ghi bàn. Như thế đã là sở đoạn rồi. Cho dù bản thân Giroud vẫn đang thành công, Pháp giờ đá đơn giản hơn, dễ đối phó hơn. Có vẻ như là nhà đương kim vô địch World Cup đã yếu đi, trong khi bại tướng của họ 4 năm trước là Argentina giờ lại mạnh lên. 3 điểm nóng định đoạt trận chung kết Argentina và Pháp. Trận chung kết World Cup hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Dưới đây sẽ là 3 điểm nóng có thể định đoạt vận mệnh của cuộc so tài này. Griezmann và Fernandes Không phải là Kylian Mbappe, Oliver Giroud hay bất kỳ ai mà chính là Antoine Griezmann đang là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của Pháp. Thi đấu trong vai trò hộ công, song ngôi sao thuộc biên chế của Atlético Madrid hoạt động cực rộng Griezmann đá như là một tiền vệ tổ chức của Pháp với nhiệm vụ là cầu nối giữa các tuyến và mở ra cơ hội tấn công cho đội nhà. Thậm chí khi cần thì Griezmann còn lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự một cách xuất sắc. Tất cả những gì hay nhất của tiền đạo 31 tuổi này đã được thể hiện trong trận bán kết gặp Maroc. Anh hiện diện ở khắp mọi nơi, có thể nói là bao phủ khắp mặt sân và nhiệm vụ của Argentina không gì khác ngoài cô lập cầu thủ mang áo số 7 của Pháp. Trách nhiệm của Enzo Fernandez sẽ rất nặng nề bởi vì anh cần khiến Griezmann phải im lặng. Nếu phong tỏa được Griezmann sẽ giúp Argentina hạn chế được phần nào sự nguy hiểm tiềm ẩn của Pháp. Mbappe và Monila Người ta đã nói rất nhiều đến những trận chiến cá nhân giữa Kylian Mbappe và Kelly Walker. Kylian Mbappe và Acha Hakimi và tới đây sẽ đã đến lượt Kylian Mbappe và Nahuel Molina. Hậu vệ 24 tuổi của Argentina hứa hẹn sẽ có một trận đấu cực kỳ vất vả khi anh phải có nhiệm vụ ngăn cản Mbappe bên hành lang cánh phải. Năng lực của tiền đạo mang áo số 10 của Pháp là điều không phải bàn cãi, cho nên sẽ không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào từ Molina ở trận chung kết. Nếu Molina không theo kịp được Mbappe, Argentina thực sự sẽ lầm nguy. Chouameni và Messi Aurelien Chouameni sẽ hoạt động ở vị trí tiền vệ lùi sâu của tuyển Pháp rất có thể bên cạnh Rabiot. Đây sẽ là khu vực nhạy cảm và cực kỳ quan trọng ở trận chung kết World Cup 2022 khi mà Lionel Messi thường xuyên di chuyển vào không gian này để gieo sầu cho các đối thủ xuyên suốt giải đấu. Messi có thể im lặng trong phần lớn thời gian, song chỉ cần một khoảnh khắc tăng tốc hoặc là bùng sức thì siêu sao 35 tuổi này có thể sẽ tạo ra sự khác biệt giống những gì đã thể hiện trước Hà Lan lẫn Croatia. Nhiệm vụ của Germany không gì khác ngoài theo kèn Messi